à, hướng dẫn cách mà sử dụng cái uh, PowerPoint để uh, tạo cái bốc đề ngẫu nhiên đầu tiên ta mở cái file à, bốc đề ngẫu nhiên pptm PowerPoint thì ta thấy là chỗ này ta có thể chỉnh sửa định dạng lại cho nó phù hợp cái nút này này cái nút này thì ta phải để lại vì đây chính là khi học uh, sinh học viên người ta bấm vào đây thì là nó sẽ tự động là chọn uh, các slide ngẫu nhiên trong từ 1 cho đến 31 thế thì uh, <clears throat> ở slide số 2 ta lần lượt ta nhập vào cái uh, câu hỏi của các uh, uh, đề ví dụ câu uh, đề 1 này gồm có hai ba câu như thế nào thì ta nhập hết vào đây lần lượt cho đến nhập uh, copy paste vào đây đến câu số 30 à, ở đây tôi demo đến 30 nếu ta sử dụng 20 thì ta chọn là nhập đến 20 thôi Đấy, ta nhập đến đề số 20 ta nhập vào đây sau khi xong thì ta chiếu lên ta chiếu lên bằng cách là ta bấm phím F5 đây ta bấm phím F5 đấy thì là sẽ chiếu từ slide số 1 thế thì yêu cầu là học sinh sẽ học sinh hoặc học viên sẽ bấm vào cái nút vàng để bốc đây là ví dụ tôi sẽ bốc thử một lần thì sẽ bốc vào đề 22 khi học sinh bốc xong và học sinh đã ghi lại cái đề số 22 này để là à, làm ấy thì ta phải quay lại cái chỗ bốc đề ta bấm vào nút à, quay lại trang chủ đây thì ta lại à, tiếp tục là học sinh thứ hai bấm vào đây để bốc thì sẽ chọn một cái đề khác tiếp tục như vậy để học sinh số 3 bốc đấy thì mỗi lần bốc là cái câu hỏi sẽ khác nhau đấy thì ta thấy là bốc bao nhiêu lần sẽ ờ, khác nhau đấy đề số 24 đề số 1 đề số 3 23 và ta bấm vào nút uh, trang trang đầu tiên đấy đấy chính là cái bốc đề Đấy là ta sử dụng đến 30 à, câu hỏi. Nếu ta chỉ sử dụng đến 20 câu hỏi, ở đây tôi ví dụ tôi chỉ sử dụng đến 20 câu hỏi thì từ câu à, số 21 trở đi tôi xóa đi. Tôi bôi đen và tôi xóa đi. Khi xóa đi này thì ta chỉ còn là 20 câu thôi. À, thì ta phải chỉnh sửa lại là cái câu cuối cùng nó là ở slide 21 bằng cách giữ tổ hợp phím uh, on F11 đấy thì lên chỗ ờ, cái macro của slide thì chỗ này ta không phải sử dụng đến 31 nữa mà ta sẽ sử dụng đến 21 thôi nghĩa là sẽ bắt đầu từ cái câu số 2 à, câu đề số 1 cho đến đề số 20 là từ ờ, slide số 2 đến slide số 21 và ta lưu lại ta lưu lại thế là xong và ta nhớ là các đề này ta phải gán vào à, đề theo môn nào thì ta phải gắn tên môn vào đây Đấy, tên môn thì ta ờ, nhập vào đây thì ở đây sau khi xong thì ta lưu vào lại là bốc đề môn uh, toán chẳng hạn ví dụ uh, ờ, bốc đề môn toán môn toán chẳng hạn toán học Đấy, thì ta lưu lại sau đó ta đã có cái phần bốc đề của môn toán này rồi thì khi nào mà sử dụng phần mềm tim ta sẽ dùng cái môn toán này để ờ, bốc đề